em tiền sẽ giới thiệu với quý anh chị uh, chiếc xe Mitsubishi Outlander 2.4 phiên bản đời 2020 Đấy. thì đây là cái dòng xe mới ra mắt từ đầu tháng 8 năm nay nên là bây giờ em sẽ làm một video để giới thiệu với quý anh chị à, cũng có một cái câu hỏi nữa là nhiều anh chị này ờ, hỏi em về là chiếc xe Outlander này có phiên bản máy dầu hay không thì em cũng xin trả lời với quý anh chị là Outlander này sử dụng toàn bộ là động cơ máy xăng quý anh chị nhé chứ không phải không có phiên bản máy dầu để quý anh chị lựa chọn đâu ạ nếu mà quý anh chị lựa chọn phiên bản máy dầu thì à, có thể à, tham khảo thêm cái dòng Mitsubishi Pajero Sport ở bên em nó có phiên bản máy dầu số sàn và số tự động à. thì với phiên bản 2.4 à, bên cạnh em đây chiếc xe màu trắng đây thì chiếc xe Outlander này nó sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn cũng như là nó giống như bản 2.0 thôi ạ đó là màu trắng màu đỏ này màu đỏ như cái chiếc xe Neder 2.0 đời 2020 bên, bên cạnh em đây ạ Đấy. và màu nâu màu xám xanh và màu đen Đấy. để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé à, đầu tiên em sẽ giới thiệu với quý anh chị về phần đầu xe Outlander 2020 phiên bản 2.4 thì ờ, nó sẽ phần đầu xe này sẽ được trang bị toàn bộ hệ thống chiếu sáng là bằng đèn full led hết quý anh chị ạ bao gồm là chiếu xa và chiếu gần và đèn sương mù đều là đèn led hết thì uh, chiếc uh, xe này nó sẽ có cái bộ hỗ trợ thêm cái phần uh, rửa đèn pha tự động nữa đối với cái uh, hệ thống chiếu sáng đèn pha này thì nó sẽ có hỗ trợ là tự động bật tắt đèn pha khi anh chị vào trời tối đấy ạ và ngoài ra thì có tự động là cao thấp đèn pha tự động chỉnh cao thấp đèn pha khi anh chị đi đối diện với người với người đi ở làn đường bên cạnh à, thì cái việc này nó sẽ đảm bảo cho quý anh chị là an toàn hơn khi tham gia giao thông à, thì phần trước của xe thì nó cũng được à, uh, trang bị là camera đằng trước đây nó là một trong các cái camera 360 được tích hợp trên xe rồi anh chị nhé cái phần đến cái phần hông xe thì ờ, xe này anh chị đã thấy cái la răng của nó sẽ được thiết kế mới hai tông màu trông rất là bắt mắt và uh, thể thao hơn đó kết hợp với cái khoảng sáng cầm xe 190 mm thì ờ, giúp cho chiếc xe là thích nghi với mọi địa hình của đường xá về phần đuôi xe thì anh chị sẽ thấy là chiếc xe Outlander 2.4 này nó được tích hợp luôn cái phần à, đuôi nước gió ở, ở, ở xe chứ nó không như đời 2019 là uh, khi anh chị mua thì bắt đầu mới lắp thêm cái đuôi nước gió khuyến mại thêm như đây bây giờ đã có trang bị thêm sẵn sẽ trên xe ừ. rồi uh, xe này được trang bị là cốp chỉnh điện rồi quý anh chị nhé nên là khi mà anh chị mà có chìa khóa bên trong xe anh chị ấn vào cái nút uh, mở cốp này hai lần nháy nháy phát thì nó sẽ tự động mở cốp này em nháy này. Đấy, cốp xe chỉnh điện này thì nó không chưa có chức năng là đá cốp như là nhiều xe ở trên thị trường đang giới thiệu đâu anh chị nhé nhưng mà được cái nó cũng an toàn nữa là nó sẽ có chức năng là chống kẹt đấy, em sẽ đóng vào âm để khi vào người em đấy ạ đấy, đấy. sẽ là cốp sẽ tự động bật lên khi mà chạm vào người đấy, rất an toàn ngoài ra xe này còn được trang bị thêm là bốn cảm biến lùi đằng sau nữa Đối với cảm biến lùi ờ, nó rất đặc biệt, nó sẽ tích hợp thêm kết hợp với lại các tính năng an toàn khác như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ các cái điểm đó để giúp anh chị lái xe tốt hơn. Tiếp theo đó thì ờ, mời quý chị sẽ cùng em khám phá nội thất bên trong xe Outlander 2020 phiên bản 2.4 này nhé. Với phiên bản 2.4 ờ, này thì khoang nội thất hoàn toàn rất là rộng rãi, tiện nghi với hàng ghế thứ hai này thì có thể là chỉnh được lên xuống được 25 cm và cái độ ngả của nó cái hàng ghế này cũng là 25 độ Đấy, lên xuống rất tiện và gập dễ dàng gập Đấy. và có thể là anh chị sẽ gập được toàn bộ ghế Đấy. để tạo để với hàng ghế thứ ba tạo một mặt phẳng giúp anh chị thoải mái nghỉ ngơi khi mà dừng đỗ xe đó. và tiếp theo đó là cái bệ tịt tay ở hàng ghế thứ hai này có cốc để hốc này để cốc và tì tay rất thoải mái khi ngồi trên xe đúng không ạ không gian khoang hành khách còn có thêm tiện nghi với cửa gió điều hòa phía sau giúp làm mát nhanh chóng cho hành khách. Về phần phía trước xe, hàng ghế thứ nhất. Đầu tiên là chiếc ghế, chiếc ghế này chỉnh điện 10 hướng quý anh chị nhé tiện dụng cho người lái chỉnh điện 10 hướng lên xuống này à, cao thấp này cao thấp này và ngả này ngả ghế này và đặc biệt có thêm chức năng ờ, đây là 10 hướng đây là tựa lưng bơm thì thay vì quý chị để cái gối thì bây giờ là không cần nữa vô lăng và cần số được bọc da và trên vô lăng được tích hợp là chế độ dành tay tai nghe và uh, cruise control là chân ga tự động ấy tiện ích khi đi trên đường cao tốc và ngoài ra có lấy số thể thao để quý anh chị có thể dễ dàng vào số ở trên vô lăng không cần phải vào cần số nữa màn hình giải trí 7 inch cảm ứng tích hợp Apple Car và Android Auto đây em sẽ bật màn hình lên để quý anh chị thấy được đây màn hình cảm ứng thì đầu tiên thì khi bật lên thì anh chị sẽ thấy là camera 360 toàn cảnh em sẽ tắt đi em tắt đi thì đang em đang hiện tại đang nghe radio em tăng giảm âm lượng ở đây ạ với màn hình này sẽ kết hợp với lại 6 loa trên xe thì sẽ cho ra chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời quý anh chị khi anh chị nghe nha điều hòa thì điều hòa hai chiều và hai vùng độc lập ừ. bên này là 31 độ bên này 28 độ em có thể chỉnh được chỉnh hai bên khác nhiệt độ khác nhau và đồng bộ đó thì anh em bạn đây thì nó sẽ đồng bộ cả hai bên đó Xe được trang bị ở phanh tay điện tử rồi quý anh chị nhé này, Phanh tay này Và cái nút auto home này Rất tiện lợi khi anh chị đi đường vào đèn đỏ hoặc là giao thông bị tắc ấy thì nó chức năng auto hold này rất là tiện lợi nhưng mà để kích hoạt được chức năng auto hold này thì quý anh chị phải thắt dây đa an toàn và toàn bộ cửa là phải đóng hết vào rồi nhé thì mới kích hoạt được tính năng auto hold này Outlander có đến 3 chế độ dẫn động Eco, Auto, Lock giúp xe dễ dàng vận hành trên nhiều điều kiện đường xá khác nhau, chẳng hạn như Chế độ 4WD Eco sử dụng chủ yếu cầu trước giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khi thời tiết chuyển xấu như là trời mưa to hoặc mà có nhiều bùn đất trên đường chính là lúc chúng ta cần chuyển đến hệ thống chuyển động hai cầu để di chuyển an toàn hơn. Hãy chuyển sang chế độ 4WD Auto khi có khi đó lực kéo từ động cơ sẽ được phân bổ đều đến cả bốn bánh, tận dụng tối đa lực bám của từng bánh xe nhằm hạn chế hiện tượng là trượt bánh mất lái. Hơn thế nữa, hệ thống cân bằng động 4 bánh kết hợp với lại ờ, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo sẽ tạo nên bộ ba hoàn hảo giúp xe di chuyển an toàn hơn. Chế độ 4 WD Lock sẽ ưu tiên chuyển động lực kéo đến bánh sau kết hợp với bánh trước sẽ giúp chiếc xe di chuyển dễ dàng hơn trên địa hình mặt đường bùn lầy. Ngoài ra em sẽ giới thiệu với thêm với quý anh chị là xe này được uh, có hơn phiên bản 2019 đó là gương chiếu hậu chống chói đấy ạ. Về tính năng an toàn của chiếc xe Outlander 2020 phiên bản 2.4 này nó đang được trang bị rất nhiều tính năng an toàn quý chị ạ. Đầu tiên là phải về phần túi khí thì xe được trang bị là 7 túi khí an toàn quý anh chị nhé. Hai túi khí phía trước, hai túi khí bên, hai túi khí rèm và một túi khí ở vị trí đầu gối người lái. Đây là con số ấn tượng mà ít xe trong cùng phân khúc được trang bị, giúp bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ tối đa trong suốt hành trình của mình. Và tiếp theo đó là bao gồm hệ thống ờ, hỗ trợ như là hệ thống cảnh báo chuyển làn này hệ thống cảnh báo phương tiện cách ngang này hệ thống cảnh báo điểm mù này và đặc biệt là có thêm được cái hệ thống là giảm thiểu va chạm phía trước đối với hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước SCM e khi hệ thống phát hiện có khả năng xảy ra va chạm và không có tác động can thiệp từ người lái hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo âm thanh và hình ảnh trên tablo Đồng thời hệ thống sẽ tăng áp lực dầu phanh nhằm hỗ trợ người lái trong trường hợp là cần phanh khẩn cấp khi hệ thống phát hiện khả năng cao xảy ra va chạm và không có tự động à, can thiệp từ người lái, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu va chạm có thể xảy ra. Hệ thống cảnh báo điểm mù phát ra tín hiệu cảnh báo trên gương chiếu hậu giúp hỗ trợ người lái nhận biết được có xe đang nằm trong vùng điểm mù hay không. Khi người lái bật đèn báo rẽ sang làn đường có xe đang ờ, nằm trong vùng điểm mù ấy, hệ thống hỗ trợ chuyển làn sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh bên trong xe và tín hiệu cảnh báo trên gương chiếu hậu, bên ngoài xe để cảnh báo người lái chuyển làn an toàn hơn. Bộ ba trang thiết bị à, camera lùi, cả biến lùi, cảnh báo phương tiện cất ngang. À, phía sau ấy, tất cả sẽ cùng nhau hỗ trợ an toàn đối với à, việc khi một mình à, lái xe trong lùi xe trong không gian hẹp ấy, an toàn hơn. Về chương trình giá bán và chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi Outlander 2.4 2020 này thì em sẽ cùng với quý anh chị cùng xem cái bảng chi tiết báo giá lăn bánh của chiếc xe Outlander này sau đây. Bảng báo giá xe Mitsubishi Outlander 2.4 tháng 9 năm 2020 Anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé Nếu anh chị nào ở Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 116 triệu và Hà Nội là 1 tỷ 126 triệu các tỉnh ờ, tính thuế 12% nay còn 6% thì là giá lăn bánh là 1 tỷ 108 triệu các tỉnh còn lại là 1 tỷ 098 triệu thì chương trình khuyến mại của chiếc xe Outlander 2.4 này là bao gồm là trải sàn da ờ, camera hành trình và cam 360 độ còn xe này đã được tích hợp cảm biến lùi 4 mắt và uh, ghế da rồi quý anh chị nhé thì uh, ngoài ra thì còn tặng thêm anh chị là voucher du lịch trị giá 20 triệu nếu anh quý chị uh, uh, không không muốn lấy phiếu du lịch này trong uh, đợt covid này thì có thể là liên hệ với đại lý để quy ra tiền mặt uh, còn đối với anh chị nào mua xe trả góp ấy, thì anh chị sẽ cần tối thiểu số tiền ví dụ như anh chị ở Sài Gòn thì sẽ cần là tối thiểu 290 triệu thì số tiền này đã bao gồm là 20% tiền đối ứng của giá trị của chiếc xe và các chi phí đăng ký đăng kiểm rồi quý anh chị nhé và Hà Nội là 300 triệu còn các tỉnh tính thuế 6% là 280 triệu tính thuế 5% ấy, các tỉnh còn lại là anh chị cần tối thiểu là 270 triệu đúng không? số tiền anh chị vay là sẽ tương ứng với lại là 830 triệu thì em sẽ tạm tính trong vòng anh chị sẽ vay trong vòng 7 năm với lãi suất là 0,78% một tháng trong năm năm trong năm đầu tiên thì tiền gốc anh chị phải trả tháng là 9 triệu 880 nghìn tiền lãi tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 6 triệu 718 nghìn thì em sẽ làm tròn là tổng tháng đầu tiên là anh chị sẽ phải trả là 16 triệu 600